năm liêu đầy dòng đời như khói mây trôi đi ân tình đây còn lại bao đắng cây bao nhiêu năm muộn phiền tắt trên môi nụ cười từng ngày vui ân nghĩa xưa đêm sâu nghe hồn mềm lời mộ sâu réo tên hai mươi năm tình hận trói nhau trong lợ làng hai mươi năm độc hành bên cục tình lạnh cao lòng mãi đơn côi lời thề cũ đã nhầu nát trên môi đã chìm khuất trong hồ sâu vực tôi hai mươi năm miệt mài hình hài xưa cũng thấy trên da thơm ngày nào tìm đâu bao khát khao yêu năm liều đầy dòng đời như khói mây trôi đi ân tình đây còn lại bao đắng cay ân nghĩa xưa đêm sâu nghe hồn mềm lời mộ sâu reo tên hai mươi năm tình ân trói nhau trong lợ làng hai mươi năm đồng hành bên cuộc tình còn đây sao lòng mãi đơn côi lời thề cũ đã nhau nát trên môi đã chìm khuất trong hố sâu vực tôi hai mươi năm miệt mài hình hài xưa cũng thấy trên giá thăm ngày nào tìm đâu bao khát khao hai mươi năm nhục hình giết con tim tội tình hai mươi năm mệt nhoài xin làm người tình